tới những chiếc sport bike thì có lẽ người ta sẽ nghĩ tới việc ờ, nó được thiết kế để vận hành ở vận tốc cao, duy trì sự ổn định và tạo ra những cái cú tăng tốc đầy cảm xúc cũng như là có khả năng ôm cua căng đét mà chúng ta vẫn có thể thường nghe thấy anh em biker nói ở trên mạng. Vậy thì ờ, chúng ta có thể kỳ vọng gì ở chiếc Honda CBR 500? Ngay từ mức giá bán khoảng 187 triệu đồng đủ để nói cho chúng ta thấy rằng Chiếc xe này nó không phải là chiếc xe hội tụ những cái công nghệ đỉnh cao Những cái tinh hoa của ngành công nghiệp mô tô Điểm thứ hai đó là phần kết cấu Các bạn có thể thấy ngay rằng chiếc Honda CBR500 sở hữu khối động cơ với hai xi lanh Và điều đấy thì nó cũng không thể hiện được cái độ sport cho lắm Ngoài ra thì cũng ngay từ phần trước rồi tôi đã đề cập tới việc rằng chiếc Honda CBR 500 2019 nó dung hòa vị trí ngồi để mang tới cho chúng ta một chút cảm xúc của Sportbike nhưng vẫn có thể đủ thoải mái để chạy trong đô thị. Bởi vậy một cách tổng thể có thể nói ngắn gọn rằng Honda CBR 500 2019 nó khó có thể mang tới cho chúng ta một cái cảm xúc của một chiếc Sportbike thuần chất. Vậy thì à, cảm xúc tăng tốc ở trên CBR 500 nó có sướng hay không? Sở hữu khối động cơ 2 xi lanh mà tôi đã nhận xét là nó khá là hiền và mềm mại nhưng khi mà các bạn kéo sâu tay ga CBR500 vẫn mang tới những cái cú đấm thùm thùm Chúng ta có thể cảm nhận được cái hơi thở của động cơ ở ngay dưới yên xe Đồng thời thì chúng ta cũng sẽ không có thể ờ, kỳ vọng được những cái pha mà chiếc xe này lôi người đi toăn thoát. Nhưng tôi bị thuyết phục bởi cái trạng thái năng lượng khá là dồi dào của mẫu xe này ở vận tốc khoảng 80-90 km h Tại số 6 các bạn hoàn toàn có thể tự tin kéo tay ga Chúng ta không phải nghĩ ngợi quá nhiều về những pha tăng tốc ở vận tốc cao trên CBR500 Và một lần nữa thì tôi lại phải nhắc tới cái ờ, trạng thái sức kéo dồi dào ở khoảng 3.000 vòng một phút Điều này cho phép chúng ta vận hành chiếc CBR500 ờ, tương đối là nhàn nhã ở đường trường Các bạn giữ cho CBR500 vận hành ở khoảng 60-70 km h tại số 4 và chúng ta cũng sẽ không phải chuyển số quá nhiều để có thể di chuyển linh hoạt một điểm nho nhỏ khác đóng góp vào cảm xúc khi tăng tốc ở trên chiếc CBR500 đó là tiếng bô Mặc dù thì ờ, có lẽ là các nhà sản xuất xe mô tô hiện nay họ đều phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn về ô nhiễm tiếng ồn Thế nên là tiếng bô nó không được ờ, quá to Nhưng với tôi thì tiếng bô của CBR500 là đủ để vui Nó tạo ra những âm thanh tròn, chắc và thể hiện được uy lực của khối động cơ Yếu tố thứ hai khi chúng ta đánh giá một chiếc Sportline đó là nó có tối ưu để chúng ta di chuyển ở vận tốc cao hay không Honda CBR500 sở hữu một cái hệ thống treo mà nhiều người nhìn vào thì có lẽ sẽ cảm thấy khá là buồn đó là hệ thống treo ống lồng cơ bản ở phía trước và monoshock ở phía sau nhưng để nói về cái mặt hiệu năng thì CBR 500 lại một lần nữa thuyết phục tôi nó giữ cho chiếc xe này rất là cứng cáp và chắc chắn ở vận tốc khoảng 100 km h Nhìn chung thì ờ, khi các bạn giữ cho chiếc xe này di chuyển đều ở 100 km h trong một quãng thời gian rất dài thì ờ, nó nhàn như là việc các bạn ờ, cruising giữ đều vận tốc khoảng 60 ờ, 70 ở trên những chiếc xe 300 phân khối vậy. Nó không có gì ờ, rung động đáng kể để bàn ở phần tay lái cả. Đồng thời thì với tôi hệ thống treo này ờ, cũng dập tắt dao động khá là tốt. Tôi đã có những cái trải nghiệm chạy đều khoảng 80 km/h trên những mặt đường tương đối xấu. Và đương nhiên rồi những chiếc xe thuộc phân khúc cao hơn nó sẽ mang tới trải nghiệm tốt hơn, nó sẽ rất khác những chiếc 300 phân khối. Một yếu tố khác người ta sẽ nhắc tới khi mà nói tới góc độ là chiếc xe này có được tối ưu để vận hành ở vận tốc cao hay không Đó chính là phần kính chắn gió Chiếc CBR500 có phần kính chắn gió hơi nhỏ Và với tôi thì nó không đủ để giữ cho người lái cảm thấy yên tâm Nếu không đội một chiếc mũ full face Còn để trả lời về việc là chiếc xe này nó có giúp cho chúng ta có những pha ôm cua căng đét Và thỏa mãn được cảm xúc tốc độ hay không Tôi mời các bạn cùng phải di chuyển đến một địa hình đặc biệt hỏi thứ ba là chiếc Honda CBR 500 2019 nó có thực sự giúp chúng ta có những pha ăn cua ngọt ngào hay không thì chúng ta buộc phải đưa mẫu xe này đến một địa hình khác tôi đã có mặt tại đường đèo Ba Vì và đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đó đầu tiên thì phải kể tới rằng chiếc xe này có một khối lượng khô dễ kiểm soát với tổng góp người Việt Nam nói chung đồng thời kích thước của xe nó cũng rất là vừa phải mặt yên thấp những điều đó kết hợp lại với phần lốp phía sau là 160 giúp những người mà mới cầm lái mẫu xe này hoàn toàn có thể tự tin ổn cua khá sâu phần khối lượng là một chi tiết mà với tôi là khá quan trọng các bạn cũng sẽ khó có thể làm quen ngay lập tức được với những chiếc xe nặng khoảng 220 240 kg còn ngược lại chỉ cần giảm vài chục kg thôi chiếc CBR 500 này là một chiếc xe khá dễ nải yếu tố thứ hai mà tôi muốn đề cập đó là hệ thống treo của xe CBR 500R 2019 cũng hệ thống treo phía trước chỉ là dạng ống lồng cơ bản nhưng tổng thể nhà sản xuất Nhật Bản họ đã có những cái setup có những cái cài đặt để cho hệ thống này phục vụ rất tốt nhu cầu giữ cho chiếc xe này ổn định nó hơi cứng một chút ở đô thị nhưng thực tế khi chúng ta trải nghiệm vận tốc cao hay là có những cái pha ôm cua sát ván chiếc xe này thể hiện được một sự chững chạc một sự chững chạc của những chiếc xe có dung tích xi lanh khá khá lớn trước có dạng ống lồng cơ bản nó là cái gì đó không xứng tầm nhưng thực tế thì cái khả năng vận hành của xe nó đã minh chứng sự ổn định và chắc chắn là điều mà các bạn có thể tìm thấy ở trên uh, Honda CBR 500 một điều khá thú vị nữa là hệ thống treo ở phía trước lẫn phía sau chúng ta đều có thể điều chỉnh được phần tải trọng và bởi thế nếu các bạn thích chạy gắt một chút mẫu xe này cũng có thể đáp ứng được chỉ là một chiếc Sport City thôi nhưng mà không hề liễu yếu đào tờ những cung đường như là đường đèo Ba Vì ở đây khi mà chúng ta phải thường xuyên tăng giảm tốc, phải dùng hệ thống phanh một cách khá là khắc nghiệt, rồi thậm chí còn phải sử dụng phanh bằng số nữa, thì hệ thống slipper clutch, ờ, côn chống trượt, rồi phanh ABS nó lên tiếng khá là nhiều. Với những chiếc xe có khối lượng khô ờ, khá khá như thế này thì ờ, đôi khi các bạn sẽ không thể biết được khi nào mình rơi vào trạng thái bị trượt bánh sau và với trải nghiệm của tôi thì ờ, có lẽ là một ờ, viên đá nho nhỏ vừa rồi một lúc trước đây rồi nó đã khiến cho một pha dồn số của tôi ờ, hơi mất kiểm soát một chút và ngay lập tức thì slipper clutch đã giúp tôi lấy lại sự cân bằng một chi tiết khá đáng giá ở trên Honda CBR 500 một yếu tố cuối cùng nữa mà tôi muốn đề cập tới khả năng ôm cua ngọt của CBR 500 đó là mô men xoắn rất là sẵn sàng tôi đã nhắc tới một lần chúng ta có thể đạt được đâu đó theo đồ thị mà tôi tham khảo được từ trên internet khoảng 30 đến 32 Nm ngay tại bàn và một chút điều này thì giúp cho chúng ta có một cái lực kéo rất sẵn sàng và các bạn có thể thực hiện những cái pha thoát cua rất là đơn giản thôi không phải suy nghĩ nhiều hay là phải xoắn quá mạnh tay gà à, video phần 2 mà chúng tôi đánh giá chiếc Honda cb 500 câu hỏi của chúng ta đặt ra đó là mẫu Sport TT này có thực sự giải tỏa được cái nhu cầu sport hay không Tới đây thì các bạn cũng có lẽ đã có những cái câu trả lời khá là xác đáng rồi Và tôi mời các bạn cùng dành thêm khoảng một vài chục giây để đến với phần tổng kết Honda CBR 500R 2019 có gì thú vị ở tầm giá 187 triệu đồng Đừng quên tiếp tục thể hiện sự ủng hộ với Sế Cưng bằng cách ấn nút đăng ký, ấn nút like, comment, chia sẻ cảm xúc và chia sẻ video này cho những người bạn của mình cùng được biết tới